Vâng, xin chào mọi người, ngày hôm nay thì wifi nhà em lại yếu nên là em không thể livestream để mà tặng quà cho mọi người được Nên là em đã làm cái video này để mà gửi mọi người um, uh, Ngay bây giờ thì em sẽ giới thiệu với mọi người về sản phẩm kem nền Baby Stick uh, Kem nền Baby Stick được chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc và nó được sản xuất bởi công ty Mini Garden Và đây là một dạng kem nền có hai đầu và nó có hai màu là màu số 21 và màu số 22 để nó phù hợp với từng loại da à, có rất là nhiều feedback mà mọi người đã dùng cái kem nền này à, để mọi người phản hồi lại cho em rồi à, các bạn có thể kéo xuống cái trang cá nhân của mình thì các bạn có thể thấy rất là nhiều feedback phản hồi rất là tốt Đấy. Bây giờ thì mình sẽ uh, test thử cái kem nền Baby Stick này cho những người nào mà uh, chưa biết về cái loại kem nền này. Khi mà các bạn mở cái hộp ra thì các bạn nhìn thấy đây là một cái phiếu bảo hành. Phiếu bảo hành này sẽ đổi trả miễn phí nếu như là các bạn uh, bị lỗi do sản phẩm do nhà sản xuất hoặc là các trường hợp da bị kích ứng và đền 10 triệu nếu như mà các bạn tìm thấy uh, trong sản phẩm nhé. Và bây giờ thì mình sẽ test thử sản phẩm kem nền Baby Stick này cho các bạn. Đây là cái thỏi kem nền baby stick và mình đang dùng số màu 21 bởi vì là ừ, cái màu 21 ấy, thì nó phù hợp với những cái loại da trắng sáng mà ít khuyết điểm còn màu 22 thì nó phù hợp với những cái loại da mà có nhiều khuyết điểm muốn tàn nhang, muốn che cả ừ, à, mụn hay tàn nhang ấy thì các bạn nên dùng màu số 22 màu trắng hồng còn màu 21 thường thường là màu trắng sáng nhé đây là có hai đầu một đầu là đầu kem nền được chưa ạ một đầu là đầu chổi và cái kem nền baby stick này thì các bạn sẽ dùng dùng được từ 8 tháng đến 1 năm cái thỏi của nó rất là dài nó dài như một thỏi son vậy các bạn thấy chưa rất là dài đấy các bạn sẽ dùng được từ 8 tháng đến 1 năm bây giờ mình sẽ test thử lên mặt của mình cho các bạn xem ạ đây mọi người thấy chưa đấy em quệt những cái vạch này mọi người nhìn thấy chưa ừ. các bạn quệt như này cho em được ạ đấy và khi mà mọi người dùng cái kem nền này thì rất là thích bởi vì là trong cái kem nền này nó có cả độ ẩm có kem chống nắng rồi mọi người không cần phải bôi độ ẩm uh, dưỡng ẩm mọi người không cần phải bôi kem chống nắng nữa mọi người uh, dùng thẳng cái trực tiếp cái sản phẩm đấy lên mặt nhé và khi mà mọi người quét xong như này được chưa ạ bây giờ mọi người sẽ dùng cái đầu đầu chổi mọi người tán ra đều ra cho em ừ, mọi người thấy chưa ừ, em tán rất là đều Đấy, mọi người tán đều cho em và cái em đi học hay à, em đi làm ấy buổi sáng em à, vào nhà vệ sinh xong rồi em à, dùng cái thỏi này em đánh tán lên mặt trong một thỏi son rất là xinh và em không cần phải mất nhiều thời gian đâu ạ rất là nhanh từ một phút rưỡi đến hai phút thì em đã trang điểm xong bởi vì em rất là ít khi vui phấn và em thì lại người là người rất là hay dùng những cái loại kem nền ấy ạ Ờ, dùng rất là nhiều qua những cái loại kem nền rồi thì em cảm thấy là những cái loại kem nền khác ấy thì cái độ ẩm của nó không tốt nó không cao cho nên là những ví dụ em ra khô khô chẳng hạn thì nó nó không làm cho em uh, bớt khô đi và nó vẫn rất là khô và những cái bạn da dầu ấy Ừ, dùng những cái loại kem nền khác nó dính nhưng mà cái kem nền baby stick này nó khác ấy ừ, mọi người thấy chưa dùng rất là mướt nó mà người dùng sẽ không bị kiểu dính dính trên mặt ấy dùng rất là thích ấy nó không bị khô quá đâu đấy nó không khô một tí nào như cái bàn mà da khô ấy sờ vào rất là thích luôn ấy nó không bị khô vảy trong mốc đâu đấy mọi người tán đều ra mặt cho, cho em đấy vì so với điện thoại này em nhìn nó không rõ đấy mọi người ờ, mọi người soi thì mọi người nhớ là soi ở ngoài ánh sáng nhá cho nó tán thật đều vào thì nó mới đẹp ạ ai mua gà cũng nhìn y như ra thật ý. mẹ em ý mẹ em dùng rất là thích cho nên là những cái người tuổi trung niên hay là con gái hay là những bạn sinh viên ý, dùng rất là thích nhất là những cái bà mẹ bỉm sữa mà buổi sáng không có thời gian ấy mọi người ờ, mọi người phải ờ, chăm con đưa con đi học ấy thì các bạn dùng rất là thích luôn đấy thấy chưa nó rất là sáng mịn màng ấy bình thường thì mình sẽ đổ ra tay các bạn chấm chấm chấm lên mặt đúng không ạ bây giờ thì mình dùng trực tiếp để quét thẳng lên mặt và dùng cái chổi bông này cho nó vệ sinh mặt cho nó sạch sẽ nó không bị những cái vi khuẩn vào mặt được chưa và bây giờ thì mình sẽ quét vào những cái khuyết điểm của mình là mụn mắt và những cái mụn trên mặt đấy những cái khuyết điểm chỗ nào thì các bạn đánh vào chú ý được chưa ừ. dùng rất là mềm mịn ý buổi sáng ấy bình thường thì mình uh, luôn dùng kem chống nắng và dưỡng ẩm nhưng mà bây giờ từ ngày dùng baby stick ấy, thì mình không phải dùng kem chống nắng và dưỡng ẩm nữa các bạn nhá ừ. Mình rất là thích màu 21 thì phù hợp với những bạn da trắng sáng rồi còn màu 22 thì phù hợp với những cái bạn da uh, muốn che khuyết điểm muốn che mụn hay muốn che tàn nhang đấy ừ. thấy chưa mọi người thấy chưa ừ. dùng rất là kiểu nó không bị dính dính như những cái loại khác ấy dùng rất là mềm mượn và trắng sáng nhá đấy mọi người thấy chưa da em đấy Ừ. Ai mà muốn uh, trắng hơn thì mọi người có thể bôi hai ba lớp nhé. Đây là em đã test thử một cái lớp đầu tiên cho mọi người xem và đây là cái màu 21 nha mọi người nhé đây là màu 21 ạ à, và rất là hy vọng là ai mà có thắc mắc gì thì à, có thể vào à, trang cá nhân của em để xem những cái feedback và xem những cái sản phẩm mà uh, những ngày em đều những hàng ngày em đều chuyển cho mọi người ngày nào cũng đi rất là nhiều đơn và ai mà có muốn hỏi gì thì cứ inbox trực tiếp cho em em sẽ giải đáp cho mọi người từng tí một ạ à, rất là cảm ơn mọi người và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và có một giấc ngủ thật là ngon ạ chào mọi người